chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình hôm nay thì mình sẽ chơi một cái trận squat ờ, uh, PUBG xem có cái gì hay không ok các bạn let's go now ồ oh, một team này xuống đây luôn thế nó bắn cũng ác phải ra ngoài à, góc vui chứ chứ ở trong cái này làm gì cơ chứ nhở người ta vẫn đang chiến dịch ở ngoài ấm ấm mới mình lại ở trong nhà làm gì cơ chứ cái này thôi không nhớ rút hết rồi là tầm khoảng chục ngày mình thì mỗi ngày livestream như này mới chơi à cho nên là nên lành chắc không phải chậm kết hợp với hổ báo nữa là càng chậm hơn Đấy. Nốc Nốc Ôi dồi Em bò vào đâu rồi em Về đây đi mà em Ui rồi hay vậy, giấy AK khoảng cách tầm xa. Ôi rồi xong rồi. Hay quá. Hello, cảm ơn anh em đã xem video chúc các bạn uh, vui vẻ bye bye các bạn hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau